Một không gian xanh mát, trang hòa với thiên nhiên, đầy đủ các tiện ích. Nơi để mỗi ngày bên gia đình là những trải nghiệm đông đầy yêu thương. Aqua City, đô thị sinh thái thông minh tọa lạc tại Đồng Nai, tâm điểm kết nối các tuyến giao thông huyết mạch. Đặc biệt, khi đường Hương Lộ 2 kết nối dự án vào cao tốc Long Thành Dầu Dây và cầu bắc qua sông Đồng Nai về quận 9 hoàn thành, sẽ rút ngắn mọi khoảng cách từ dự án đến thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Từ Aqua City, chỉ hơn 5 phút di chuyển, cư dân đã chạm đến Bệnh viện Quốc tế, khu du lịch quốc tế lớn nhất Đông Nam Á và một trong những sân golf đẹp nhất Việt Nam. Aqua City được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái thông minh chuẩn mực, dành nhiều diện tích cho cảnh quan xanh với đa dạng tiện ích từ tĩnh lặng đến sôi động. Bến du thuyền năm sao cho những giả tiệc sang trọng cùng bạn bè hay không gian lãng mạn chỉ riêng hai người Khu vui chơi trẻ em, trung tâm thể thao đa năng, bể bơi cho nhu cầu sống khỏe Hệ thống trung tâm thương mại cao cấp, siêu thị, thuận tiện cho nhu cầu mua sắm của cư dân Với lối kiến trúc tinh tế, mỗi ngôi nhà tại Aqua City là một không gian sống trang hòa với thiên nhiên để mỗi ngày bên gia đình là những phút giây đẹp đẽ cho dù đi đâu ta vẫn muốn quay về Aqua City, đô thị sinh thái thông minh phía đông thành phố Hồ Chí Minh Novaland cho cuộc sống bừng sáng